Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Tỉnh pháp của mình ngày hôm nay Hiện tại thì mình review tiếp à, một lô đất nằm trên trục đường là đường Bơ 8 nha cả nhà Và à, lô đất này rất là gần với siêu thị Dragon City ạ Đây chúng ta hãy à, nhìn vào phía bên này là siêu thị Dragon City nha Rất là gần nha cả nhà Từ vị trí này chúng ta chỉ đi tầm khoảng là 20 đến 30 bước chân thôi của chúng ta sẽ ra tới siêu thị Dragon City là một trong những siêu thị lớn tại dự án Dragon City hay còn gọi là khu đô thị Dragon City ạ. Và lô đất mình muốn review ngày hôm nay đó là lô đất này cả nhà nha. Lô đất này. Tính từ vị trí à, căn nhà này ở đây, cả nhà thấy căn nhà này nha. Nhà thấy không ạ? Tính từ vị trí căn nhà này thì à, cách một lô thôi ha, cách một lô thôi. Đây cách lô này thì tới vị trí lô đất này của mình ạ. À. Đây cả nhà thấy ạ. À rồi từ vị trí này đây là cái cọc như thế nhà đây là cọc của lô đất này cái nhà thấy ạ rồi thì chúng ta sẽ đi đây ra đây ạ à. còn qua đây là cọc này cái cọc này là cọc của, à, tiếp theo của lô đất thì từ cọc này đến cọc kia là 6 mét sâu là 18 mét nha cả nhà sâu 18 mét và giá bán của lô đất này là 1 tỷ 400 triệu ở đây thì đã có số rồi cho nên chúng ta mua chúng ta có thể là ký công chứng ngay thổ cư là 100% hiện tại cái lô đất này nó có đặc điểm à, tốt hơn những cái lô đất khác đó là rất là cần cái cống cống dừa con à. đây chúng ta thấy đây là cái cống dừa con này và từ vị trí này chúng ta đi à, ra các tiện ích xung quanh thành phố Đồng Xoài ví dụ như là bệnh viện thành phố Đồng Xoài ở phía trước này của chúng ta luôn nếu chúng ta đi ra thì cách đây tầm khoảng là 300 mét chỉ tầm khoảng 300 mét chúng ta đã ra tới bệnh viện rồi ngoài ra còn có ngân hàng này trung tâm hành chính thành phố đồng xoài này à, các à, trung tâm dịch vụ ăn uống hay là mua sắm và điều đặc biệt nữa nếu mà lô đất này à, đã có số nên chúng ta có thể là huy động vốn hay là chúng ta có thể là xây vốn cũng khá là dễ dàng đúng không ạ nếu chúng ta đầu tư rồi à, mọi thông tin chi tiết về lô đất này á thì à, cá nhân có thể liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 và mọi thông tin chi tiết về khu đô thị The Gold City à, tọa lạc tại phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thì à, cả nhà có thể liên hệ mình để mà trao đổi thêm cũng như là để biết thêm chi tiết. Cả nhà xem tới hay thì hãy nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh. Và thường ở mỗi cuối video hoặc là đầu video thì à, mình sẽ có review à, từng cung đường, tức là từ vị trí à, những tiện ích chúng ta sẽ đi à, ra hoặc là đi tới từ dự án và như vậy thì cả nhà hãy cố gắng làm sao xem hết video của mình để mà biết thêm chi tiết nha cả nhà hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ xin chào và tạm biệt ạ